Xin chào các bạn. Cũng chính vì sinh mệnh không thể vĩnh hằng nên đời người mới đầy sức mạnh thần bí, sự rung động và lưu luyến không rời trước cái đẹp. Loài người xuất hiện trên trần gian với những nguyện vọng cao đẹp và trí tưởng tượng bất tận, chúng ta thấy cuộc đời quả là ngắn ngủi, cảm giác thiếu hụt đó đang từng phút từng giây làm nhức nhối loài người. Chúng ta chưa kịp học được cách suy nghĩ chính chắn thì đã bị cuộc sống xô đẩy vào vòng phiêu bạc, chưa kịp yêu hết mình thì dòng sông tình cảm đã nứt nẻ cạn khô, chưa kịp hưởng thụ của cải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt thì tuổi thanh xuân tươi đẹp đã đi xa, và tử thần từ một xó tối khác đang vẫy gọi chúng ta. Những người theo chủ nghĩa lý tưởng khát khao tìm kiếm được những cảnh tráng lệ của đời người trong sự thăng trầm buồn vui, đối với họ, cảm giác về sinh mệnh nặng như núi Thái Sơn. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa bi quan lại luôn dãy dụa thở than trước những gánh nặng không thể kham nổi, họ coi sinh mệnh nhẹ như lông hồng và tiếc nuối cho sự ra đi của một kiếp người. Chúng ta không ngừng phấn đấu vì bình yên, an nhàn, phồn vinh và lâu dài mà dốc hết sức lực, để khi cuộc đời đã đi đến những giây phút cuối cùng, chúng ta cảm thấy thành đạt và mãn nguyện. Nói cách khác, mỗi người đều đang tìm kiếm một trạng thái sinh tồn lý tưởng nhất, điều này quan hệ trực tiếp đến giá trị của cuộc đời và chất lượng của cuộc sống. Những cảm giác chân thực từ đáy lòng dường như đã trở thành nguồn lực giúp cho con người đạt đến trạng thái sinh tồn tuyệt vời nhất trong những cảnh ngộ khác nhau. Chỉ cần tưởng tượng, giả dụ hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, bạn sẽ yêu quý sinh mệnh của mình gấp ngàn lần, sẽ thiết tha yêu cuộc sống, không tiếc chút sức lực còn lại để làm một việc có ý nghĩa, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của sự sống và cái chết cũng như giá trị của cuộc đời này. Đời người không có một mô hình cố định nào, mỗi người đều có sự từng trải, thể nghiệm riêng, nhưng có một số việc, chỉ cần bạn làm, bạn sẽ chẳng bao giờ phải hối hận. Trong số đó có những việc bạn muốn làm nhưng không có thời gian, vậy hãy cố gắng bớt chút thời gian để làm, có những việc bạn phải cố gắng mới làm được, vậy thì đừng chần chừ nữa, và còn có những việc bạn quên chưa làm. Kiếp này, cảm giác của bạn ra sao, cuộc đời của bạn sẽ như thế nào? Tất cả phụ thuộc vào bạn. Cuộc đời thực sự đen tối nếu như không có được sự khích lệ, tất cả sự khích lệ đều là mù quáng nếu như không có tri thức, tất cả tri thức đều uổng phí nếu như không có công việc, tất cả công việc đều vô nghĩa nếu như không có tình yêu. Con đường của chúng ta không phải là một chuyến du lịch dài lê thê, thái độ tích cực nhất là hãy coi mỗi ngày chúng ta đang sống là ngày cuối cùng của đời mình vậy trong đời người của mình bạn cần làm những việc gì chúng ta cùng chia sẻ nào một cuộc sống có bộn bề tới đâu cũng hãy một lần về thăm lại mái ấm tuổi thơ xưa ai cũng có tuổi thơ hồn nhiên của mình hai hãy trân trọng cất giữ một kỷ vật mang nặng tình cảm nếu bạn đang có thì hãy trân trọng và xin chúc mừng bạn 3. Hãy lắng nghe âm thanh của tự nhiên để thư giãn tâm hồn. Tiếng mưa, tiếng gió thổi, nước chảy, chim hót, côn trùng kêu, vân vân. 4. Về thăm lại thầy cô, mái trường xưa của mình. Cảm xúc mông lung bồi hồi làm sống lại ký ức tuổi học trò đẹp nhất. năm hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình nói cho người bạn thích biết tình cảm của mình dù kết quả ra sao chúng ta cũng không tiếc nuối. 6. Đến thăm chiến trường xưa, cảm nhận sự tan thương và bi tráng của chiến tranh. Sự may mắn cho chúng ta sống trong thời bình. 7. Thời gian 3 đến 5 năm hãy viết một cuốn tự truyện ngắn. Dù văn chương tốt hay không tốt thì đó là bút tích của bạn sẽ là kỷ vật cho con cháu sau này. 8. Hãy tự tay gieo trồng và gặt hái một lần. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui này. 9. Hãy tìm cho mình những người bạn tri kỷ. Để lúc buồn có thể tâm sự, lúc vui có thể chia sẻ. 10. Hãy tìm người thầy cho cuộc đời mình. Người thầy định nghĩa rất rộng, thầy dạy ở trường, thầy ở chỗ làm, thầy từ sách, vân vân. Do bản thân bạn chọn, 11. Thể nghiệm cuộc sống khác. Sống vài ngày ở miền thôn quê, thưởng thức phong cảnh đồng quê. Mười hai, hãy trồng một cái cây lớn cho mình. Để cho cuộc đời được tiếp nối dưới bóng cây. Mười ba, tìm lại sự hồn nhiên vô tư thời thơ ấu. Tuổi đời càng lớn càng chứa nhiều suy nghĩ làm ta mau già, hãy gạt bỏ nó đi và cho phép bản thân vô tư hồn nhiên dù có đang làm ông, làm bà. Sự vô tư đó sẽ làm cho người thân vui vẻ theo. 14. Thử thách giới hạn của mình Tôi rất thích bộ truyện tranh bảy viên ngọc rồng có nhân vật Goku luôn vượt qua giới hạn bản thân để tiến bộ. Còn bạn thì sao hãy cố thử? 15. Đứng trên vạn lý trường thành nhìn lại lịch sử. 16. Yêu hết mình một lần. Ai cũng phải có lần yêu một ai đó. Vậy tại sao bạn không dùng hết chân thành để yêu? Dù kết quả ra sao thì không hối tiếc. 17. Một mình đi du lịch. Thưởng thức cảm giác chỉ còn một mình. Cứ sách ba lô và trải nghiệm một chuyến đi cho bản thân. Nhưng hãy nhớ chuẩn bị tài khoản cho chuyến đi. 18. Tham gia hoạt động vui chơi thỏa thích một lần cảm nhận tình cảm mãnh liệt và những cảm giác mạnh. Để khi lớn tuổi không đủ sức khỏe bạn chỉ có thể nhìn người khác chơi. 19. Hãy đọc quyển sách nói về một danh nhân hoặc có thể gặp một danh nhân mà bạn thầm ngưỡng mộ thì càng tốt. Đó là tấm gương cho bạn phấn đấu. Cũng như chúng ta thần tượng một ngôi sao ca nhạc, điện ảnh. 20. Bạn có thói quen xấu không? Nếu có hãy dùng một khoảng thời gian là 3 tuần để thay đổi một thói quen xấu. Nếu thành công bạn sẽ cảm nhận được niềm vui từ sự bỏ được thói quen xấu này. 21. Sống một ngày với những người lao động phổ thông tại nơi làm việc của họ. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự khó khăn của họ. 22. Mỗi ngày dành ra 15 phút để đọc sách bạn sẽ tích lũy được một lượng kiến thức từ sách sau một thời gian đọc. 23. Mỗi ngày dành ra một chút thời gian sum họp cùng gia đình. Đã bao lâu rồi ta chưa ăn cơm với gia đình? Cuộc sống kinh tế gạo tiền bận rộn, nhưng hãy sắp xếp thời gian cho gia đình. Để khi vắng một ai đó chúng ta sẽ không tiếc nuối. 24. Hình thành xác định rõ ràng một sở thích cá nhân tốt cho mình. Đó chính là cách ta nuôi dưỡng tâm hồn. Đó cũng là lúc chúng ta vui vẻ nhất khi được thực hiện sở thích của mình. 25. Học chơi một loại nhạc cụ. Không quan trọng ta chơi giỏi hay không giỏi, quan trọng là ta thư giãn tinh thần được. Đó cũng là cách cảm thụ nghệ thuật. Xin cảm ơn.